Hãy quan sát và ngẫm nghĩ về từng bức tranh, chắc hẳn bạn sẽ thu hoạch được nhiều điều bổ ích cho chính bản thân mình. Một không bao giờ được phép tự hủy diệt cơ hội và tiền đồ của bản thân vì cái lợi trước mắt. Hai, ngày hôm qua thật tươi đẹp, ngày hôm nay thật tàn khốc, ngày mai lại là một sự bắt đầu mới nhưng rất nhiều người đều đã từ bỏ từ hôm nay. ba Khi chọn sai phương hướng, càng nỗ lực sẽ càng cùng quẩn. 4. Ý nghĩa của việc không ngừng học, không ngừng đọc sách. năm Tự mình làm, quá trình sẽ rất đau đớn và mất thời gian, nhưng cuối cùng, bạn sẽ có được chính mình ở trạng thái hoàn hảo hơn. 6. Có những lúc bạn cảm thấy thực sự khó khăn, có lẽ là bởi đang có một thành tựu rất lớn đang chờ đợi bạn, đừng từ bỏ hay thoái chí, hãy cố gắng sẽ thu kết quả bất ngờ. Bảy, bạn không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người, hãy nghĩ về cho bản thân nếu không trở thành ích kỷ là được. 8. Bề ngoài tươi tốt chưa chắc đã là chuyện tốt, hãy bỏ qua bề ngoài và nhìn vào bản chất thật sự, đó mới là chân đế của nhân sinh. Như câu, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chính, những gì bạn biết, không cần phải nói ra hết, những gì bạn nhìn thấy, không nên tin hoàn toàn, có khi đó là lăng kính hay chỉ là ảo ảnh. 10. Sở hữu bao nhiêu tài nguyên thực ra không quan trọng, nếu bạn không biết cách tận dụng, tài nguyên không bao giờ là đủ. Mười một, đừng quá cứng nhắc tuân thủ nguyên tắc, dám đổi mới sáng tạo mới có thể đánh bại đối thủ và đi trước đối thủ. 12, cố gắng nỗ lực thêm một chút nữa thôi, có thể bạn đã chạm được tới mỏ kim cương rồi. Mười ba, có những lúc cuộc sống không nhẹ nhàng, vậy hãy nhìn lại con đường mà mình đã chọn lựa. Khó khăn có thế chỉ một mình bạn bước, sung sướng nhiều người bon chen đi. 14. Người ta đưa tay về phía bạn khi bạn gặp hoạn nạn chưa chắc đã thực sự muốn giúp bạn đâu. Hãy thật tỉnh táo nhé. Mười lăm, sống trên đời, cần phải biết tìm niềm vui trong nỗi khổ, bạn buồn khi khổ hay vui khi khổ thì thời gian vẫn đi qua. Vậy tại sao ta không chọn vui vẻ đối mặt với khổ? 16. Mỗi người sống trên đời đều có những nỗi khổ riêng, đều có những thứ mà bản thân không thể có. Tại vì bạn không đủ thân thiết để họ nói nỗi khổ riêng của bản thân cho bạn biết thôi. 17. Đằng sau mỗi một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ lặng lẽ hy sinh. Còn đằng sau mỗi người phụ nữ tùy tiện làm càng luôn có một người đàn ông chiều chuộng cô ta hết mực. 18. Trong cuộc sống, bạn nhất định phải tiến về phía trước, bởi nhân sinh không thể lùi lại phía sau vì thời gian đã đi qua, cha mẹ bạn cũng đã già. mười chín bạn bè giả tạo còn đáng sợ hơn kẻ địch thành thật con sói đội lớp da cừu khó đề phòng hơn con sói thật vì bạn đã đề phòng con sói thật trước họ có thể nói tốt trước mặt bạn còn sau lưng thì bạn sẽ không biết được họ nói gì về mình và sẽ làm những việc như thế nào đâu. hai mươi Cứ theo chỉ dẫn của người khác mà mù quáng tiến về phía trước, có thể bạn sẽ bị hẫng chân và rơi vào tình huống thê thảm. 21. Sự khác biệt lớn giữa ông chủ và người lãnh đạo là gì? Ông chủ chỉ ngồi chỉ trỏ chứ không biết làm, người lãnh đạo là tiên phong làm trước, làm giỏi. hai mươi hai ánh mắt sự đánh giá của người khác chẳng có ý nghĩa gì cách nhìn nhận của bạn đối với chính mình mới là điều quan trọng nhất 23. Đây là điều làm nên sự khác biệt giữa người với người. hai mươi bốn từ bỏ sẽ không giúp bạn trở nên dễ chịu hơn mà có khi còn đẩy bạn vào rắc rối chắc tay cố gắng hết mình vượt qua rồi bạn sẽ có tất cả đời không như là mơ hãy sẵn sàng để đương đầu với những thử thách ở phía trước 25. Con người ngày càng vô tâm với đồng loại, tệ hơn nữa, cuộc sống ảo khiến họ xem hiểm nguy của người khác là thú vui cho riêng mình. 26, không phải tất cả, nhưng một phần rất lớn, giáo dục đang bị chi phối bởi đồng tiền. hai mươi bảy bất kể màu da gì tính hướng nào suy cho cùng cũng đều là con người với nhau đừng phán xét người khác khi bạn chẳng hơn gì họ 28. Đừng bao giờ phàn nàn về những gì mà bố mẹ cho bạn dù tốt hay xấu, bởi đó là tất cả những gì họ có. hai mươi chín kế hoạch và thực tế khác nhau rất xa hãy chuẩn bị tinh thần vững chắc để đương đầu với mọi khó khăn nhé 30 mỗi ngày là một sự lựa chọn mới, tốt hay xấu đều do cách bạn nhìn cuộc sống này. Thay vì ủ ê trong mớ suy nghĩ tệ hại, sao không tìm cho mình một vùng đất tươi sáng hơn? ba mươi 31. Người thông minh là người luôn biết kiềm chế trong mọi hoàn cảnh, suy xét trước khi nói bất cứ điều gì. Bạn có nghe câu cái miệng hại cái thân bao giờ chưa? 32. Thay đổi góc nhìn thay đổi suy nghĩ, không có đúng cũng không có sai mà chỉ là cách nhìn khác nhau của bạn về sự vật hiện tượng mà thôi. Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác để có cái nhìn toàn diện. ba mươi ba Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Không ai đánh thuế ước mơ vậy tại sao bạn không dám ước mơ? 34 ai cũng nghĩ là mình đúng mà thật ra không có ai đúng ai sai cả, chỉ là ta không chịu đứng vào vị trí của người kia để mà hiểu. ba mươi lăm kết ngồi đáy giếng sẽ không bầu trời to như thế nào. Nếu không ra ngoài, bạn sẽ nghĩ rằng những gì bạn nhìn thấy là cả thế giới. 36. Điều đáng sợ không phải họ thực sự là người xấu, mà là giả là người tốt. ba mươi bảy thực tế bạn không hề cô đơn chỉ là con đường lựa chọn của bạn không giống họ 38. Tình yêu là điều quan trọng nhất, dù gì thì cũng hãy dành trọn một đời để yêu. ba mươi chín học sinh giàu so với học sinh nghèo trong con đường học và thăng tiến bốn mươi nhiều người giúp đỡ làm từ thiện chỉ vì muốn sĩ diện và muốn nhiều người biết tới mình chứ không hề có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác thật lòng. bốn mươi mốt đoàn kết sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống 42. Phải chẳng con người đang quá nghiện smartphone mà hững hờ với thế giới xung quanh. 43, bạn nghĩ gì? Hại người cũng là tự hại mình. bốn mươi bốn người giàu và người nghèo bốn mươi lăm tâm hồn và thể xác 46. Nước ngày càng là vấn đề rất cần quan tâm nhưng dường như con người vẫn chưa nhận ra. bốn mươi bảy mặt trái của smartphone có thể bạn không nhận ra 48, like có thể là thức ăn. bốn mươi chín tình yêu thời nay dường như thực dụng hơn xưa 50 cách giúp đỡ người nghèo thời nay. Con người dường như vô tâm hơn. năm mươi 51. Tiền bạc là thứ khiến chúng ta phải chắc bóp hàng ngày. Chạy theo đồng tiền trước mắt và cái kết. Nhưng không kiếm tiền cũng không được, bạn biết thế nào là đủ. 52. Cuộc sống buộc ta phải sống với nhiều bộ mặt nạ khác nhau. Một vài người cố sắm cho mình hàng ngàn chiếc mặt nạ trong cuộc đời. Cuộc đời không trả cát, nên xin đừng diễn. năm mươi ba smartphone dường như đang không thể thiếu với nhiều người chúng ta đang tự khóa mình với nó 54 tình và tiền, cuộc sống ngày nay đôi khi chúng ta phải chọn lựa. năm mươi lăm Sách và điện thoại Cách tốt nhất là không nên sử dụng smartphone khi học hoặc đọc sách. 56, có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Bạn hãy tự ngẫm cho mình một ý nghĩa thông qua bức hình này. năm mươi bảy tình yêu luôn gắn liền với chông gai và hoa 58. Con người đang phá hoại thiên nhiên để kiếm tiền. Ai quan tâm đến môi trường chứ? Môi trường có thể giúp sản sinh lợi nhuận cao hơn, vậy sao phải bảo vệ nó? năm mươi chín lương y như từ mẫu liệu còn nhiều người bác sĩ còn nhớ khi xã hội ngày càng chạy theo đồng tiền 60. Đồ bỏ của nhiều người có thể là món quà quý giá của nhiều người khác. Những thứ người giàu lãng phí lại là thứ người nghèo phải vất vả mới kiếm được. sáu mươi 61. Nói nhiều, làm ít. Lời nói phải đi đôi với thực hành một người lãnh đạo giỏi muốn người khác tin tưởng thì bạn nói được thì phải hành động được. Tất cả các lời hứa hẹn hay những câu nói hoa mỹ nếu không thực hiện thì cũng là thứ bỏ đi mà thôi. Sáu mươi hai Hoạt động thể thao và lười hoạt động 63. Trân trọng những người xung quanh bạn, bởi bạn đâu lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, đâu tính toán được thời gian bên nhau là bao nhiêu. Hãy trân trọng cuộc sống bạn đang có vì thần chết sẽ hỏi thăm bạn bất cứ lúc nào. 64, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Với kẻ ăn không ngồi rồi, tiền của có như núi rồi cũng hết. sáu mươi lăm cuộc sống là phải cân bằng giữa tiềm lực và kiến thức 66. Bạn sẽ ở trong nhà vệ sinh bao lâu nếu cầm theo smartphone? sáu mươi bảy công lý thời hiện đại không hề như bạn nghĩ người giàu luôn nói xã hội lúc nào cũng công bằng vâng chỉ công bằng với những người có tiền mà thôi Đến ngay cả thần công lý, người mà lúc nào ai cũng nghĩ là công bằng nhất cũng nghiêng về kẻ nhiều tiền thì giờ đây còn ai dám tin vào sự công bằng trong cuộc sống nữa. sáu mươi tám Tình yêu chân thành có thật sự tồn tại. Những mối quan hệ đậm mùi tiền bạc thì làm gì có chỗ cho tình yêu chân thành thật sự cơ chứ? Xã hội ngày này khi bạn muốn mọi việc suôn sẻ thì phải chịu đánh đổi, không có tiền thì dùng thân xác chỉ là những cuộc trao đổi mà thôi tình yêu thật sự không tồn tại trong lúc này đâu. sáu mươi chín Muốn cưới vợ đẹp phải có quà có hoa. Muốn tán được một em xinh đẹp chân dài thì bạn phải có quà có hoa, còn nếu muốn cưới em ấy luôn thì ít nhất cũng phải có địa vị, có nhà mặt phố có bố làm to thì mới mong nàng đồng ý, thật sự mà nói con gái thời này luôn có lối suy nghĩ như thế, mặc dù bản thân mình các cô cũng có việc làm ổn định và tự lo được cho tương lai nhưng cứ thích chồng của mình là phải tai to mặt lớn mới được, thời nay thì còn gì có chuyện, một túp lều tranh với hai quả tim vàng nữa. bảy mươi Giữa con người luôn có bức tường chia rẽ. Dù có sống ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn có những bức tường rào ngăn cách được dựng lên giữa con người. Phải chăng con người là giống loài duy nhất sinh ra để chia rẽ? Bảy mươi mốt Sự khác biệt giữa tình yêu thời hiện đại và tình yêu thời xưa Tình yêu thời xưa chứa đựng sự thân mật, gần gũi còn thanh niên thời nay thì khi công nghệ xâm chiếm trong tình yêu thì có ngồi cạnh nhau đi chăng nữa thì cũng không hề biết được cảm xúc của đối phương như thế nào đã có bao nhiêu cặp đôi chia tay về việc này mà hầu như chẳng ai rút ra được bài học cho mình. Bảy mươi hai, trong thế giới hiện đại, tiền là hạnh phúc, những cái bẫy tư duy tiền bạc đã khiến nhiều người mất đi hạnh phúc đáng có trong cuộc sống. Bảy mươi ba, nhiều doanh nghiệp, tổ chức luôn khoe khoang rằng người lao động mới là cốt lõi, thế nhưng thực tế câu chuyện đâu có như vậy, tình trạng bóc lột xảy ra khắp mọi nơi. Bảy mươi bốn, khi con người không còn là loài thống trị thế giới nữa. 75, dù phải hy sinh cả tấm thân để cứu lấy con mình, mẹ cũng sẽ làm. bảy mươi sáu ngày nay người đọc sách được xem là sản phẩm lỗi của thời đại còn bạn muốn mình trở thành người như thế nào kẻ lập dị có đầu óc hay chỉ là một con búp bê vô hồn được đúc ra từ một cái khuôn có sẵn 77, những câu chuyện trên TV ngày càng xa rời sự thật khi nó đã được thêm thắt trước khi phát sóng. bảy mươi tám những người ở vị trí thấp nhất luôn là người chịu nhiều lời chỉ trích nhất